À, xin ờ, chào tất cả mọi người Hiện tại thì con đang ở Cameroon Có cơ hội gặp lỡ cha Bùi Như Lạc Là một vị truyền giáo rất là nổi tiếng ở Việt Nam Hôm nay con sẽ làm một cuộc phỏng vấn nhỏ với cha Lạc này et yeah. Dạ. sẽ tập ok chào, chào mọi người đi à, thì dạ. à? chào. nói đi chào người. tôi xin chào mừng tất cả ờ, nước Việt Nam tất cả anh em ở đó tất cả anh chị em vui <laughs> vẻ à? mấy cô đẹp và duyên dáng và các anh em ờ, thì tôi yêu lắm Thế dạ, nhớ Việt Nam không? Tôi ờ, thì khó lại về ở đó vì tôi giả giả một chút thấy ra giả một chút như ờ. vậy thì chấm chấm mà thì có thể đi được nhưng mà thì đi xa thì khó đi xe thì khó như vậy mà tôi rất nhớ anh em ở đó và tinh thần ở đó à, ờ, và thực sự khi tôi lần hát tôi luôn luôn hát toàn tiếng Việt Dạ luôn luôn là hát bằng tiếng Việt cho tới tận bây giờ à, vì tôi sung sướng quá vì thì có hai anh em ở Cameroon Cameroon trong tỉnh dạ. nhá một số huyện thì không có ở đây vì ờ, trong nhà ờ, cái, nhà cái, nhà tỉnh ở đó và anh ở thì ờ, ở nhà thân học và dạ, thân học làm thân nhiệt thì xúc xung quá yeah. Dạ. thì có thể nói được nói chuyện được nghe yeah. Dạ. được đến đây có người nói tiếng Việt Nam thích quá ở Cameroon mà được nói tiếng Việt dạ. thì như vậy tôi xin chào mừng tất cả anh em cha, cha hát bài đi trên con đường về quê đi trên con đường về quê trên con đường về quê mà vắng bóng mẹ con biết chơi vào ấy biết nào ai trên con đường về quê mà vắng bóng mẹ con biết chơi vào ấy biết nhớ nhau cảm ơn cha anh nhiều cảm ơn nhiều quá